Có lẽ các bạn đã không quá xa lạ gì với My Talking Tom hay là My Talking Angela. Hôm nay chúng ta sẽ có một con game khá là độc lạ ở Bình Dương. Nó có tên là Talking Giang ờ, Talking Doan Talking ờ, Thôi kệ cái tên nó là cái gì đi Nhưng con mèo này ờ, rất là độc lạ ở Bình Dương Và nó là đây và đây là giao diện của em nó Vô vô chúng ta có một con mèo um, khá là sạch sẽ Trong mặt kép nhá Với cái tình trạng nó đói như thế này Thì chúng ta phải đi tắm cho nó Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn um, đặc sản của chúng ta sẽ sẽ à, thì nó ăn giá ăn thằng lằn ăn cá và ăn chuột ăn đồ sống thôi mọi người ạ à. What the hell Mọi người có để ý mỗi lần mình bấm ga bấm vô là con mắt nó có vấn đề gì không Oh shit Holy Ờ oh. Đâu Ok Toàn là tiếng gì không à What the hell Nó Nó khác gì ti bâu đấy đâu mọi người Chúng ta kiếm được 39 đồng Và chúng ta sẽ lấy tiền đó để cho nó ăn Thì à, những món đặc sản như là gián thằng lằn chi Con này là con chi nhé mọi người Ơ, con chi Bây giờ nó đã no rồi Ăn no là phải ngủ say Và bây giờ chúng ta sẽ cho nó đi ngủ Holy shit à, Mình không hiểu cái con nào mà nó ngủ được cỡ tư thế này Thì nó đỉnh không chịu được Thì cái gì tới nó sẽ tới thôi Chúng ta đã đủ tiền mua bình thuốc đầu tiên Và mình không biết nó uống vô nó sẽ được cái gì Ha ha ha ha ha. Ủa. Bố đây. Nước đây. Chị sẽ ra đây. What the hell? Bro. Ờ. Uh. Endgame hả? Ờ. Uh. Trời ơi. Cái con củ khoai tây của tôi màu đỏ luôn rồi Tôi ác quá hả rồi, Holy. À, sau khi tôi mở lại game thì chúng ta có một con um, doan uh, phiên bản uh, đỏ chóe. Liệu uh, nó có nói gì khác được không? Chào mừng các bạn đến với kênh Ốc Ngố ví dụ nha bây giờ mình cho nó ăn thêm một lần nữa thì nó sẽ ra sao ta sau bao nhiêu cố gắng thì chúng ta đã lại có thêm tiền à, quá cực khổ quá gian nan nó tiến quá thêm một bậc nữa coi nó sẽ như thế nào nhầm nhầm nhầm nhầm animation nhãn vậy mọi người và rồi uh, Goku bản cuối cùng thì nó không khác gì uh, Goku bản kia lắm nên nó chỉ có thêm cái không gian ui mình thấy cái gì đó đỏ sao cái cửa này oh khi nào có cái gì đó sao đó không vậy what và có lẽ chúng ta đã chính thức phá đảo tạm biệt mọi người hẹn mọi người ở những clip sau mọi người muốn mình làm về con game gì hay về nội dung gì hãy comment ở phía dưới nha